Yeah, long time no see. is my hometown, This is on the bro. anh lại về đây cũng vào đúng mùa mưa rơi Ông anh thì đang gọi là sao giờ này còn chưa tới Mẹ nói thôi mưa gió ở nhà đi đừng có đi chơi Ta chia ly mỗi đứa một nơi có phải đó là ý trời oh Cả tay chạm vào môi anh đèn đang trôi bầu trời đã chờ Tối nơi phố quen hay ngồi những có người giờ không còn hợp lối Chẳng học chung một trường nhưng ra đường là chung lớp rồi Sau bao nhiêu lần anh thả mà không mong cá sẽ đớp môi Hip hop say me, không anh thì đang say she Anh phải có mấy khi thôi ngồi tới gà nó gáy đi oh, oh, oh, Trẻ mà lấy đi con tim mau gầy em lấy đi Chỉ vào mộng luôn mà chẳng thấy chi đã bao lâu rồi xa thành phố trở về nơi cư ngụ tiếng trung chùa vẫn vang anh đang ghé ngang thăm sư phụ còn cho nó có lay đôi chân vẫn đứng cứng như trụ còn bài rock cái này vẫn đây chỉ có lòng người là không còn như cũ nỗi nhớ mênh mong từ con tim khao khát nhớ đêm nay anh mơ giấc nồng giấc mơ của em mùa đông buốt giá sao đêm làm sao quên em biết nhà anh lớn ngay đường hai bà trưng có mấy bà hàng xóm lấy anh như ông ai mà ưng từ khi em rời xa nỗi cô đơn trai và sưng sau đời đưa đại anh vẫn cứng lá đài minh anh bỏ chạy vàng anh ngủ bán hàng anh đi làm nhạc anh muốn ba má anh nhàn em nói em muốn cái nhẫn nằm hàng anh rời vòng sớm anh lên sài gòn bóng minh thành đẹp thoát ra cầm bẫy rồi trở về nhà ăn cơm đậm bạc ông anh anh vẫn còn làm và thằng em của anh vẫn còn bán để hũ gạo ở trong nhà băng sẽ tăng theo từng tháng gác lại chuyện làm ăn lên quảng trường rồi trường bán đêm về nằm mơ một nỗi nhớ lại bức sen lướt qua cầu bồng sơn anh đang lên ga con đường về nhà ngắm thêm tàu thủy nguyên nhân ngấm bánh bao ngày qua sinh này đang vắng em bảo ảnh sau đêm sáng mây bên thềm ngày có nắng trời hồng biển xanh như anh là anh dù anh có thắng game I'm going giấc mơ của em mùa đông buốt giá ánh sao đêm làm sao quên đôi mắt ấy đêm nay anh mơ giấc nồng giấc mơ của em bên anh anh có vài người bạn anh ở vùng sơn à. mỗi người mang trong mình một giấc mộng lớn à. và chấp đôi tay anh cảm tạ mọi công ơn và chấp đôi tay anh cảm tạ mọi công ơn